Khứa áo xanh bò cạp Tại sao ngươi lại tới đây hả <laughs> Thời của ngươi đã hết rồi Bây giờ chính là lúc Ta đây sẽ cai trị thế giới Minecraft này Ha Ngươi đã quá xem thường ta rồi đó Nói cho ngươi biết Ta chính là một idol top top Ta không thua ngươi được đâu <laughs> Vậy để ta xem thử coi Ngươi sẽ làm được gì Sức mạnh Phóng đại cơ thể wow! Ai, <laughs> sao nào? Ngươi đã biết sợ ta chưa hả? Ha, ngươi nghĩ rằng là ngươi biến to lên như vậy thì ta sẽ sợ ngươi sao? Không có chuyện đó đâu. Bây giờ hãy xem sức mạnh của khứa áo xanh ta đây.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 Mình đem hoa ra trước nhà Mình trồng nguyên cái chậu hoa đẹp ơi là đẹp ở trước nhà Mỗi buổi sáng ra ngoài đây tập thể dục Nghe mùi hoa là thơm Trời Trồng hoa cái gì Trồng hoa Cái gì vậy Cấp bách cấp bách Trời ơi Cấp bách cái gì Trời ơi cấp bách cái gì mà bà, mà bà vô mà mà đập hết trong khoản của tôi vậy hả Ủa ghê luôn mà Sắp động đất tới nơi thiên tai lũ lụt rồi Ông ngồi đang trùng hoa làm cái gì ừ. Trời ơi cái bà này ở đâu ra thiên tai lũ lụt Hồi sáng nay tôi còn mới coi dự báo thời tiết Người ta bảo là trời trong xanh đẹp Mà ở đâu ra lũ lụt mà nói tào lao gì vậy Trời ơi tôi kể cho ông nghe Thế sách ra tôi tới gần đây tôi kể cho ông nghe ghê lắm Trời sao sao ghê sợ hả có gì tôi đang đi ở đường tôi gặp một con yêu quái siêu to khổng lồ ơi ghê lắm Trời ơi, có mấy cái con yêu quái ở trong Minecraft thôi mà cũng nói nữa Ở trong Minecraft mà phải có yêu quái rồi Chứ có gì đâu sợ, cùng lắm mấy con Trời zombie rồi thôi gì đâu Mà nó là zombie tôi không kể Còn đây là một con yêu quái mới xuất hiện ở trong làng Minecraft luôn Đúng không? Vậy? Con gì luôn á Yêu quái mới hả? Ủa, ở trong Minecraft có con yêu quái mới gì ta? Thôi mà nói đại thôi bà ơi, mà nói gì tôi không hiểu hết trơn à Trời ơi, con yêu quái đó tên là Khứa Áo Xanh Trời ơi, trời ơi trời ơi khứa áo xanh, xanh khứa áo xanh bình thường mà mấy ngày nay mình quay video mình gặp khứa áo xanh nhiều mà có gì đâu à, bình thường đúng không rồi, rồi dắt tới đây tới đây, đây cho ông thấy khứa xanh mà tôi gặp nè khứa xanh của ông với tôi khác nhau đó tới đây đây đây, đây ủa cái gì ủa sao bà sam bà nói gì mình nghe mình không hiểu khứa áo xanh mà ông hay gặp là khứa xanh hot boy hot top top đúng không chân dài tới đất đúng không đúng à. rồi đúng rồi rồi sao còn khứa xanh của tôi là như thế này nè phải ông lên núi nhìn kìa cái con à, ở trên kìa. núi ôi cái gì ôi ôi dạ, Ôi cái gì mà cái gì mà khứa áo xanh mà ủa mà từ từ khứa áo xanh này nhìn hơi lạ lạ nha sao nó có cái càng nè rồi nó, nó cái ủa nó có đến tận sáu cái chân luôn vậy What? ủa gì ghê vậy trời ơi thì tôi nói rồi đây là khứa áo xanh yêu quái đâu cũng có tin tôi sắp tận thế tôi rồi con này vô làng mà nó ăn sạch ăn sạch thành xanh luôn có không ờ, trời trời trời trời trời ơi chết rồi các bạn ơi cái con khứa áo xanh này nhìn nó đáng sợ thật sự luôn các bạn nó còn có cái đuôi của con bò cạp kìa hả nói cái này là khứa áo xanh phiên bản bò cạp nha đừng có nói vậy nha ôi trời trời ơi oh my god bạn ơi vậy là không xong rồi hey bất cứ một con quái vật nào xuất hiện ở trong làng thì chúng ta cần phải tiêu diệt bọn nó không để cho bọn nó sinh sôi nảy nở thêm bạn hiểu không hey, thôi được rồi ngay bây giờ tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải xây một cái bẫy nào đó ví dụ như là nhà an toàn chẳng hạn để chúng ta gọi là bắt cái con gọi là quái vật khứa áo xanh phiên bản bò cạp này lại đi được không ôi cái con này bắt được không giờ tôi nhìn nó bự quá mình phải cố gắng bắt không được cũng phải ráng mà mà mà bắt cho được hiểu không chứ bây giờ nó nó leo lên trên nhà của ca mui mà sam nhìn kìa trời nó bự ý như bằng bằng cái nhà của ca mui luôn á trời oh, no. không được rồi sam mong nó không đi theo tôi ừ. à, chết ờ, rồi tôi biết tôi biết rồi à, bây giờ bọn mình phải tìm cách làm sao đó xây một cái nhà an toàn thật là xịn để chống lại cái con quái vật khứa xanh này bạn ơi Uầy, nguy hiểm quá nguy hiểm quá ơi nhanh lên Three hours later. Rồi, ok các bạn ơi, sau 3 tiếng đồng hồ xây dựng thì bây giờ cuối cùng mình cũng đã xây được một cái nhà an toàn để chống lại cái con quái vật khứa áo xanh bò cạp đó bạn ạ. À. <laughs> Ủa mà từ Phong ơi, Hả? Sao ông nói nhà an toàn mà tôi nhìn không ra cái nhà nó ra cái gì ra như cái chuồng heo vậy? Trời ơi. Ừ. Trời ơi. Cái bà này thiệt luôn á, đúng thiệt à, không biết cái gì hết, đúng là Sammy nước. Thôi, cái này mà bà kêu là chuồng heo, bà qua đây tôi cho bà xem Ủa, nè, đây. Heo. Đây chính là một cái khu nhà an toàn của tôi bà hiểu không Bây giờ á cái con quái vật bò cạp khứa xanh kìa Nó mà thấy bọn mình á nó chạy qua đây á Thì tôi sẽ cho nó sập bẫy và tôi sẽ tiêu diệt được nó bà hiểu không Đây ở chỗ Ôi, này nè Sam nhìn nè khi mà ví dụ như bây giờ đi Sammy thử đóng vai là cái con khứa xanh bò cạp nha đây, tôi okay. khứa xanh nè đó đây tôi khứa xanh nè đó tôi là khứa xanh đây rồi Chưa. ok bây giờ Sammy thử đi qua bên đây thử đi rồi tôi qua đây coi Qua đúng không? Mời sáng tôi sẽ gạt cần gạt nè Đó Hãy ôm, hãy ôm, Rơi xuống dưới luôn Gì vậy? Em kiểu này nó thua chắc rồi sao nó biết được Ui, Đúng rồi, vậy? trời ơi wow. Cái bẫy này của tôi hơi bị hay luôn á Chỉ cần khứa áo xanh bò cạp mà gọi là đi đến đây Ai? Sao bà đẩy nó xuống sao? Trời ơi bà sẽ xanh này bà đẩy mình rơi dưới luôn bạn ơi đó chỉ cần, cần chỉ cần mà khứa áo xanh bò cạp mà đi đến đây ha là tôi sẽ ngay lập tức bấm nút một cái là khứa áo xanh bò cạp sẽ rơi xuống dưới đây luôn đó đây chính là cái bẫy đầu tiên của mình nha bạn <laughs> à khoan đã từ từ để mình lên trên cái sammy để mình xuống dưới đây rồi ok à, rồi rồi ok bạn ơi cái đó chính là cái bẫy đầu tiên của mình nè nhưng mà ví dụ như bây giờ khứa áo xanh vẫn có thể vượt qua được cái bẫy đầu tiên của mình thì chuyện gì sẽ xảy ra sammy nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra Trời ơi, mình bị ăn thịt chứ sao vậy? Đúng rồi, thì tất nhiên là bọn mình sẽ bị ăn thịt vô cùng nguy hiểm luôn. Cho nên bây giờ á, tôi đã chuẩn bị thêm một cái bẫy thứ hai nữa. Qua đây, qua đây, sao qua đây? Đây, cái bên này. Mà sao con nguyên cái đường giống cái đường đường đua vậy? Bình thường vậy? Ừ. Trời ơi, bà qua bên đây đi là tôi cho bà xem cái bà này bà nhìn cái gì bà cũng kêu à. bình thường hết các bạn ơi, bà phải từ từ chứ. nè, cái bẫy tiếp theo của tôi á là một cái bẫy để giữ chúng ta được an toàn hiểu không ví dụ như mà cái con bò cạp đó nó chạy đến chỗ mình đi thì tôi chỉ cần gạt cần gạt một cái ngay lập tức ở ờ. trên trời sẽ xuất hiện một cái bức tường bằng cát đó ghê không đó một cái bức tường nó xuất hiện các bạn ơi và nó sẽ chặn đường của khứa áo xanh lại khứa áo xanh bò cạp sẽ không thể nào qua anh chủ mình là tấn công một mình được à ghê không Trời hay dữ thần ta rồi thông minh nha thông minh nha tôi là dạ, thông dạ, minh này dạ. thông minh nhưng mà lỡ nó vượt qua chỗ này thì sao sao tin được đúng không cái gì lỡ đi mình lỡ đi à rồi ok rồi ví dụ như bây giờ khứa áo xanh vẫn có thể vượt qua được cái bức tường này của mình luôn thì chuyện gì sẽ xảy ra ừ mình đã chuẩn bị cái tiếp theo rồi à, thì cái tiếp theo nó cũng đơn giản thôi chính là bắt cua à bọn mình chỉ cần nhảy vào mấy cái chỗ này bọn mình đi qua bên kia mà khứa áo xanh á là con bò cạp đúng không thì tất nhiên á là mấy cái chân của khứa áo xanh á sẽ rất là kiểu bị vướng người của khứa áo xanh sẽ rất là nặng cho nên sẽ không thể nào nhảy vào bên đây được à, bọn mình sẽ qua bên đây dễ dàng <laughs> chính xác tại tụi mình biết bắt cua mà con đúng rồi bắt cua đúng rồi, đúng rồi ê nhưng mà ơi, ví dụ như mà khứa xanh vẫn vượt qua được luôn rồi sao Hả? thì sao ui không biết luôn à. khó nha khó nha mấy bạn đó chúng ta sẽ làm gì tiếp theo đúng vậy như bạn đang thấy trước mặt chúng ta tan lên là bạn một con gà đó ghê chưa ghê chưa ừ vậy ba ơi con đi con đây chính là con gà trống mà tôi ờ, nuôi đó thấy ghê không Bà biết tại sao tôi đã chuẩn bị một con gà chỗ này không ừ. Không biết Trời ơi Sammy nước quá à, Cái khứa áo xanh kia là khứa áo xanh phiên bản gì Bò cạp Bò cạp đúng không Mà cái con bò ờ. cạp á thì nó hay bị con gì ăn hả Bò cạp á thường bị con gà ăn Đúng rồi con bò cạp là bị con gà ăn chứ còn gì nữa Đó Ủa, Cho nên tôi tôi đã chuẩn bị nguyên một con gà ở đây để cho khứa áo xanh bị con gà này ăn thịt hiểu không đó hay nha hay nha tôi bảy bắt đầu càng ngày càng hay rồi đó nha Trời Chịu ơi tôi mà đâu. tôi mà Rồi ok bạn ơi Và bây giờ á tôi đã chuẩn bị được những cái bẫy vô cùng gọi là hấp dẫn Để chờ khứa áo xanh phiên bản bò cạp tới rồi Bây giờ bạn hãy cùng nhau xem với mình Để coi coi liệu rằng khứa áo xanh có vượt qua được những cái bẫy này của mình hay không nha <laughs> Bắt đầu thôi let's go Let's go Ok ok mấy bạn ơi Mình đã thấy được khứa áo xanh phiên bản bò cạp Đang đậu ở trên nhà của Sammy các bạn Trời Sammy qua bên nóc nhà Camui rồi tí nữa qua bên nóc nhà của mình luôn nè bạn. Trời ơi à, trời. Trời ha. ơi, vong ơi, bắt nó nhanh đi cái nôm nó nuốt cái như ngôi nhà của tôi đó. Nhanh Trời lên. yên tâm yên tâm, đây chính là thời cơ thích hợp để mình dụ dỗ cái tên khứa xanh này lại vô cái bẫy của mình các bạn ạ. À. Đây đây đây đây. Đó, khứa xanh ở trên kia kìa bạn. Được rồi. Ha. Sammy hãy xem tôi đây Bây giờ tôi đã có cách để dụ hắn ta chạy theo bọn mình À Sam coi nha luôn hả? Đây cách nào vậy? Phong có một cây súng Đó Thì bây giờ mình sẽ dùng cây súng này Mình bắn vô người khứa áo xanh Thì khứa áo xanh sẽ nhìn thấy bọn mình Sau đó sẽ đuổi theo bọn mình hiểu không Ồ hay dữ ta Rồi okay, bắn okay. đi Coi, tôi nè Coi tôi nè Hey Khứa áo xanh Khứa áo xanh đây. Bên này nè bên này nè Quay Cái gì vậy bà nội Ui, nó chui ôi này, thấy mình nè thấy mình nè thấy nè nè quay có giỏi xuống đây đi có giỏi xuống đây nè ờ, đúng ờ, rồi có giỏi xuống đây ui xuống đây kìa sam ơi xuống kìa xuống kìa ôi ôi rồi nó đang nó đang đuổi theo mình kìa sao ơi chạy chạy chạy nhanh nhanh nhanh nhanh ôi trời ơi bạn ơi <laughs> khứa áo xanh đã dính bẫy của mình rồi kiểu này là khứa áo xanh sẽ bị tiêu diệt nhanh thôi nhanh lên nhanh lên nhanh lên nhanh lên ok rồi ừ. khứa xanh bây giờ mình chờ cho khứa xanh vào trong đây cái là sẽ sắp bẫy ờ, liền các bạn quay cái giỏi qua đây nè cái tên khứa xanh xấu xí kia ui qua kìa qua kìa gạt đâu ui ui ui <laughs> yeah trời ơi mình đã bắt được cưa áo xanh rồi nha rồi xong luôn cưa áo xanh rơi xuống dưới đây rồi à, sam làm được gì sam sam thấy không phong Hồng mình không tính ra phong đào cái hố sâu ơi, sâu như thế này nè để cho khứa áo xanh rơi xuống dưới là khỏi lên luôn đó ừ, bây giờ làm sao lên được <laughs> ừ làm sao lên được con Thôi. làm sao leo được rồi đúng không hóa ra là đơn giản vậy hay sao chỉ cần một cái bẫy thôi là đã bắt được rồi <laughs> bây giờ để coi coi làm sao lên được Chà, quá đơn giản Ôi Kìa Sao nó vậy Ôi Trời ơi Ủa, ủa rồi sao nó nhảy lên sao nó lọt xuống dưới lại rồi ủa? Trời ơi trời con này gà vậy Cái con này gà vậy Nó nhảy lên trên sao nó lọt xuống dưới Ôi nó nhảy lên nữa kìa Ôi Ôi ôi ôi ôi Ôi lọt xuống dưới rồi Ủa Gì kỳ vậy Ôi nó nhảy lên Nó chạy rồi nó chạy rồi nó dạ. Ôi nó lọt xuống dưới rồi Ôi nó lên nữa kìa nó lên nữa kìa Trời ơi ơi tôi sao mà tôi mệt các bạn ơi nó lên xong nó xuống nó lên xong nó xuống rồi xong nó bị cà giật cà giật này đi nó đang cắt của không ơi đừng có chọc nó nữa trời ơi vậy sao yên tâm yên tâm mình vẫn còn cái bẫy thứ hai nữa bạn hơi khởi động cái bẫy thứ hai yeah! Ha, ha, ha, ha. Bây giờ cái bẫy của mình nó đã chặn đường cái cái tên gọi là khứa xanh này lại rồi Ê, nó, nó bắt nó ra, nó bắt rồi, nó bị bắt kẹt rồi nè Đúng rồi, nó bị dính vào trong đó luôn rồi, làm sao di chuyển được ờ, nữa Leo, leo, leo, leo đâu Trời được con xanh gà bắp quá là đơn giản luôn bạn ơi có gì đâu phải khó đúng không hồi nãy á là cái kia là khứa xanh nhảy lên được đúng không còn bây giờ là bức tường như thế này nè để coi coi khứa xanh làm cách nào mà qua ờ, được Thôi xuyên ơi. tường hả trời ơi bự như này sao xuyên tường được nó làm gì vậy nó đang dướng cái chân vậy? nó vô trong, trong cái cái cái đống cát không chui ra được hay sao á bây giờ để xem coi cái gì ôi cái gì ui áo xanh mới vừa tạo ra một vụ nổ sấm nổ bức tường của mình luôn bạn ơi ui ui ơi vậy nó phá được không ơi cái cửa cái cái cái, cái bức tường này nó gào mà không không sao sao sao sam nhìn kè cái bức tường của mình nó bị phá xong nó nó nó nó nó, nó vẫn sập xuống nó sập xuống nó vẫn nó vẫn chặn đường cái khứa áo xanh này không không sao không sao đâu sao sao hay vậy ui, ui. mày qua mày qua không sao không sao Ôi, tôi sợ quá ba đúng vậy tôi không biết nữa nhưng mà tôi nhìn ai da tôi lên xuống la ba luôn rồi vậy ôi trời ơi oh my god ơi cái bức tường nó sắp bể rồi oh, no. oh my god cái gì ông ơi nó bể rồi kìa ơi rồi rồi hình như là khứa xanh phá hủy bức tường rồi thôi sao ơi chạy thôi chạy thôi cái chỗ này không an toàn rồi qua đây qua đây chạy Ui. thôi mấy bạn ơi ui trời ơi bắt cô bắt cô đó kỹ năng bắt cô đấy bọn mình bọn mình sao. phải bắt cua đây nhanh lên nhanh lên ô ô à. Trời ơi may quá may mà mình còn xây nhiều cái bẫy á bạn chứ không thôi là khứa áo xanh mà vượt qua hết mấy cái bẫy này của mình là thế nào bọn mình cũng gặp nguy hiểm nha mà coi. <laughs> bây giờ khứa áo xanh nè, à, ta nói cho ngươi biết nè, người của ngươi á vừa nặng mà còn nhiều chân nữa làm sao có thể mà bắt cua qua được cái đống lava này thấy không nhìn nè cái đống lava này á nó nó chỉ có mấy cái khối kim cương bé tí tẹo thế này thôi làm sao mà ngươi có thể bước lên được trong khi người ngươi bự như thế đúng không ừ, <laughs> chân nhiều mà nhặt ủa ủa sao nó nhảy lên trời luôn vậy ủa sao nó nhảy một phát bật qua đây luôn hay không tôi, Ê, khoan tôi, nghi nghi à. từ từ à. có khi nào nó nó sẽ nhảy một phát một xong nhảy qua bên đây luôn ta à, có khi nào nó nó nó nó, nó bật cắt qua không vậy Ui! À. ôi nó bay lên trời luôn kìa trời ơi ôi Trời ơi, Sam ơi, chạy qua đây, chạy qua đây Trời, trời, trời ơi, các bạn ơi, tên cứu áo xanh này nguy hiểm quá Không phải bình thường đâu bạn ơi Oh trời my ơi, god là quỷ rồi bạn bò cạp nó bay như chim vậy á trời ơi trời ơi không sao không sao không sao không sao chúng ta vẫn còn cái bẫy cuối cùng cái bẫy cuối cùng cũng là cái bẫy hay nhất à, à. <laughs> được rồi khứa áo xanh à tao nói ngươi biết đây ngươi hiện tại đã bị gọi là nhốt ở trong một cái chuồng gà mà tao biết rằng là bò cạp rất là sợ gà cho nên ngươi thấy không con gà của ta nó to hơn ngươi luôn kìa à không hình như là hình như là khứa xanh to hơn hay sao á ơi mà không sao trời ơi bò cạp làm sao mà thắng được gà được đúng không đúng không mấy bạn đúng rồi đúng rồi bò cạp thua gà bò cạp gà mà sao mà bằng được đúng không à, à, à, sao, nó cười, sao, nó cười à. sao, sao nó cười kìa các bạn ơi nó đang cười kìa các bạn ha, bây giờ để xem coi cái tên khứa áo xanh này sẽ làm gì được cái con gà của mình gà ơi tấn công đúng đi gà tấn công đi ơi tấn ôi. công đi mũi đi ôi ôi ôi cái gì vậy ôi ôi mấy bạn ơi mấy bạn nhìn kìa cái ủa khoe từ áo xanh trên người của hắn đang What? đang đang bắn ra cái cục gì vậy ui hình như cái này độc của bò cạp hay sao á sam ơi ui trời ơi nó bắn nó tỉ tỉa quá trời kêu con gà đứng đơ luôn nó không biết làm gì luôn kìa ôi trời trời ui rồi trời ơi rồi xong ơi. luôn xong con xong gà cà giật cà giật luôn rồi ơi trời ơi no con gà của trời tôi ơi. Ê. chạy chạy chạy chạy chạy qua đây sao ơi oh no ồ khoan bên này bên này hello con con gà ra luôn gà ơi gà ơi tiến lên gà tiến lên tấn công giùm bọn ta gà ơi trời đánh đi gà ơi ờ, tiến lên gà ơi sao à? tôi sợ ờ. tôi bắt tường tôi sợ quá à. ờ, trời ơi chết rồi Sam ơi bây giờ bọn mình đã vào đường cục rồi bây giờ phải làm sao đây oh,